lên mọi người lên một em rất là to đây em to mọi người ô lên một em bự mọi người ơi em có mai có mai đây lên một em ồ có cà phê mọi người chính luôn em cà phê nè Hãy to to to tướng luôn mọi người ơi ồ oh, oh, em quá luôn mày kinh khủng đây đây đây đây đến em nè à, rất là to luôn mọi người chóp bự lên một em lên em đầu tiên mọi người đầu tiên còn rất là bé luôn tục mọi người thì tôi sẽ cho cái múa này mới câu thử với mấy cá to to quay mọi người xem em đang loi loi mọi người lên một em rất là to đây em to mọi người rồi tiếp tục nha mọi người nhắn dính em gom ờ, mày khủng nha bự trông khủng luôn kìa lên ô một em khủng mọi người ơi <laughs> cái chóp à đây một em có gô rất là khủng luôn nè đó đó cà phê mọi người dính <laughs> luôn em cà phê nè đó. một em to luôn mọi người cái chóp bự lên một em đấy mọi người tiếp tục chỗ mới nữa mọi người lên một em bự mọi người ô em này ốm <laughs> em này ốm như cái cây luôn nè <laughs> tiếp tục nha lên con em bự mọi người em có mai có mai đây rất là to luôn rồi tiếp tục nha ô lên một em bự nữa mọi người đây em có mai tiếp tục tiếp tục mọi người ăn mà bán của cá lôn Rồi một em to to to to tướng luôn mọi người Ồ, oh, em cá rô mày kinh khủng đây đây đây đây có gần bằng tay luôn mọi người tục mọi người em ưa mày em ưa mày đây Ồ, lên một em mời nữa mọi người đây em mời uống nu luôn đó, tuyệt vời nha rồi tiếp tục nha mọi người tiếp tục một à, điểm mới nè lên này. lên một em lên một em vô to mọi người con em đang vậy mọi người lên nha rồi xảy đấy mọi người lên một em cá phi rất là to luôn nè mọi người cùng xem cá phi nè đang thui rất là đẹp luôn <laughs> cá phi dữ ha, cá phi dữ chưa đen à, đẹp cá này nuôi là đẹp luôn á <laughs> rồi đây là chiến lợi phẩm ngày hôm nay mọi người rất là nhiều cá rô nha. cargo nè cà chốt cá phi nữa rồi đó là những gì muốn chia sẻ cho mọi người xem giải trí ngày hôm nay nha đó, mọi người thấy clip thú vị nhớ để lại một like cũng như comment và đừng quên ờ, chia sẻ video ủng hộ mình nha chào tạm biệt mọi người nha hẹn gặp mọi người trong clip sau